đã bao giờ các anh chị ngồi tư vấn mệnh giá lớn mà khách hàng không tham gia lớn mà anh chị bỏ nghề chưa bỏ nghề chưa sợ lắm đúng không một cái tâm lý là sợ bỏ về thì đứa khác còn ký mất một cái tâm lý là sợ bỏ về là khách hàng không tham gia nữa anh có nói anh chị bỏ về thật đâu mình thử cái kỹ thuật được áp dụng như thế này này cái kỹ thuật này được uh, ban hành ở ờ, trong uh, bến tre là cái người học an do áp dụng cái kỹ thuật mạnh nạn ra về hạnh chia sẻ lại là hiệu quả khác thường đó là khi lúc đầu hạnh đề xuất mệnh giá lớn thí dụ hạnh muốn ký hợp đồng 50 triệu hạnh đề xuất hẳn mệnh giá 150 triệu 200 triệu đương nhiên khách hàng sẽ phản đối không tham gia thì hạnh trả lời luôn là gì ạ chị ơi nếu chị chưa quyết định mệnh giá mà em đề xuất thì hôm nay chúng ta tạm dừng câu chuyện này ở đây để chị nghĩ thêm em không thể ký hợp đồng như chị muốn là hai hoặc 30 triệu được vì sao chị biết không hay là sao em mà ký như thế em giúp bạn chị vì tầm vóc của chị nó khác những người bình thường cho nên chưa cần phải vội vàng chị chị cân nhắc lại đi ngày mai ngày mốt chị em mình gặp nhau bàn minh có khi chỉ cần nói thế thôi là khách hàng đã bảo ừ rồi rồi ta chơi năm chục đấy bởi vì khách hàng thấy người tư vấn tư vấn viên hạ mình xuống đây nâng tầm mình lên nâng tầm mình lên họ đã quyết định thôi tư nhiên nói luôn với khách hàng là gì với những người lao động bình thường với những người thu nhập bình thường thì nói thật với chị họ làm ra 20 triệu 30 triệu cũng là là nhiều nhưng với chị thì 50 triệu vẫn còn rất ít rất ít so với tầm móc của chị và em không thể ký hợp đồng như thế được ký như thế em được một hợp đồng em vẫn có đầu hợp đồng em vẫn hoàn thành chỉ tiêu nhưng ký như thế em không hoàn thành một cái trọng trách là bảo vệ người quan quan trọng em đồng ý điều đó chị hoàn toàn có thể gọi một cuộc điện thoại có rất nhiều người đến ký với chị hợp đồng 15 triệu họ cũng nhận cũng ký nhưng những người đó họ không biết được cái tầm vóc sự quan trọng của, chị cho nên em ký không phải là để có một cái hợp đồng mà em ký là để bảo vệ người quan quan trọng nên chị mà chưa tham gia đúng cái mức em đề xuất thì em chưa chưa ký thôi chị xem tài liệu thêm đi em xin phép có gì ngày mai chị em mình nói chuyện thêm biết đâu lúc này khách hàng lại quyết định còn nếu khách hàng chưa quyết định đã có trường hợp tương nhân mạnh dạn đứng dậy ra về nó đứng dậy sắp xếp sách cặp cái có khi khách hàng lại kéo lại kéo tay xuống và tốt được rồi nhưng mà 200 thì hôm nay tao chưa ký được tôi ký tạm cái 100 đã tại sao lại không mình đã ra khỏi nhà đâu thậm chí bước chân ra khỏi nhà chúng ta sợ điều gì bây giờ sợ người khác vào kín mắt à nhìn xem xung quanh gốc cây từ xa xa có ai áo xanh áo đỏ lấp ló để chờ sẵn có không không có nó bước chân ra khỏi nhà mà khách hàng chưa vào lại thì sao cứ đi một đoạn đi nào lúc mình đi mua hàng người ta nói đấy giá cao mình trả giá thấp mình không mua mình bỏ đi có trường nào người ta gọi lại thôi quay lại đây bán cho không có đúng không nhưng cũng có trường hợp họ có gọi không không gọi mà có được họ không gọi mình có quay lại không đấy sao mà nghĩ đến những cái câu chuyện đó đúng chưa mình đề xuất 200 triệu khách hàng cương quyết không ký đó nếu họ đồng ý 100 thì mình ký rồi họ cũng muốn ký 50 mình không ký mình bỏ đi đến lúc họ không gọi lại mình phải quay lại thôi biết sao bỏ đi nhưng đừng biến mất đúng không ờ quên quên cái gì để cái gì là chị bây giờ nhưng quay lại nói cái này hay hơn này quay lại bảo chị em nói thật với chị nếu là người khác với chị em vẫn phải quay lại mặc dù là chị chưa tham gia cái nó đúng tầm vóc của của chị nhưng mà thôi được rồi thà có mà hơn không chứ bây giờ em đi khỏi nhà chị mà chị chưa có cái bảo hiểm nào là em lo lắm rồi cũng giống như bây giờ đấy đáng nhẽ phải đội cái mũ bảo hiểm cho nó đúng chất lượng nhưng mà nhiều người đội cái mũ gì ạ mà ông đội cái mũ không đủ tiêu chuẩn nhưng mà thôi thà đội còn hơn gì ạ không đội thế bây giờ tôi chốt cái năm chục này đi rồi từ giờ đến mai chị nghĩ lại đi để có thể thay đổi càng sớm càng gì càng tốt người lâu quan trọng như thế này mà chưa có bảo hiểm làm người ta ra khỏi nhà là cứ lo lắng người ta phải quay lại được chưa các anh chị được dạ, dạ. chào các anh chị chưa biết rằng mọi giá về vấn đề rất lớn đề rất lớn câu chuyện đó là thế anh